THOL Chim quận 7 là một mảnh ghép kim cương hoàn hảo vào dự án tứ trụ BBT Building mà cá nhân tôi đã dày công cung đắp sau 10 năm khởi nghiệp. Tòa thành này đúc kết những gì tinh hoa, đẳng cấp và toàn diện nhất tham vọng của ngành súp và chim mà chúng tôi muốn truyền tải đến cộng đồng, khách hàng và fan hâm mộ luôn theo dõi đồng hành cùng BBT.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 ngu đệ nhất đình tiên bước kiên cường sừng sững giữa trời dựng sáng một phương thêm lòng lấy trong bàn tay chim chúa uy nga trang lệ quên ngày xưa rừng rúa quá khứ qua rồi giờ đây là cú đúc chúa tể nghề chim ông hoàn ngành xuống suy nguyên tiên phong người CEO ngạo nghễ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 xưa dịp rùa quá khứ qua rồi giờ đây là cú đúp chúa tể nghề chim ông hoàn ngành súp duy nguyễn tiên phong người ceo ngạo nghề thủ thiêm phu mỹ ta nâng tầm kinh tế quân hai nhà bè kết nối mạch giao thương thơ dream khu nam là điểm sáng đất nước đổi thay người xa có thấy sài gòn bây giờ mới là ngọc viên đông thủ thiêm phú mỹ ta nâng tầm kinh tế quân hai nhà bè kết nối mạch giao thương thô chim khu nam là đêm sáng đất nước đổi thay người xa có thấy sài gòn bây giờ mới là THOL Chim quận 7 cũng là dự án lớn cuối cùng để khép lại nghiệp đế vương của BBT sau giai đoạn 1. Kể từ đây, chúng tôi sẽ đặt ra những mục tiêu cao hơn, đẳng cấp hơn cho tham vọng phát triển sub và stream của cá nhân tôi CEO Di Nguyễn và tập thể gia đình BBT ở những giai đoạn phát triển tiếp theo. Tây Tiến